Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những quyết định ngầm ở Hội nghị Trung ương 6 không ai biết, giờ phát tác Tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, nhiều người kỳ vọng rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chuất phế Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước nhưng điều đó đã không xảy ra Chỉ có Nguyễn Văn Thể là người bị cho thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nói chung, Hội nghị Trung ương vừa rồi không như kỳ vọng của nhiều người Tuy vậy, Việc Hội nghị Trung ương 6 kéo dài cho đến 7 ngày, điều đó cho thấy có rất nhiều quyết sách mà người dân không hề được biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Hội nghị Trung ương là kỳ họp của Trung ương Đảng, mục đích là ra quyết định những gì sẽ diễn ra vào kỳ họp Quốc hội sau đó và đồng thời cũng là đề ra những chính sách hành động cho Trung ương Đảng. Họp Hội nghị Trung ương được xem như là chuyện nội bộ của Đảng vậy họp quốc hội là chuyện mà Đảng muốn cho dân thấy. Cho nên không những không phải gì mà Trung ương quyết ở hội nghị thì cũng đều được đưa ra trước quốc hội. Và người dân chỉ được quyền đứng xem mà thôi. Vừa rồi, kết thúc hội nghị Trung ương 6 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã cho thổi bùng những vụ bắt bớ kỷ luật tràn lan. Đấy là những quyết sách đã được bàn bạc nhưng dân không hề hay biết. Chỉ khi nào ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt người thì dân mới được biết đến đó mà thôi. Các nạn nhân mà Ủy viên Trung ương Đảng đều cho biết số phận họ trước nên nhiều người đã tranh thủ vơ vét trước khi bị tra tay vào cổng số 8. Trường hợp ông Trung Ngọc Anh là một ví dụ. Trước khi đưa tay vào còng, ông Trung Ngọc Anh đã vội quý quyết định bổ nhiệm. Những quyết định này được người dân gọi là bán ghế khẩn cấp. Ngay sau khi kết thúc hội nghị Trung ương 6 vào ngày 15 tháng 10 vừa qua tại kỳ họp cử tri chuẩn bị cho kỳ họp quốc hội sau đó 5 ngày, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phán một câu xanh dờn rằng những vụ cách đây nhiều năm rất ghê gớm sẽ được đưa ra ánh sáng. Những câu nói chung như thế làm cho người dân hóng chờ và cũng làm cho nhiều quan chức lo sợ. Nhiều người dù không làm gì sai cũng sợ vì không biết ông Trọng sẽ cho bắt ai đây. Có người thì cho rằng khi họp hội nghị trung ương, ông Trọng đã quyết những nhiệm vụ bí mật và sau đó Ông nói úp nói mở mà không hề nói rõ để cho các lực lượng trong tay của ông hành động. Đây là hình ảnh sau hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Phú Trọng đã trò bắt mạnh từ Bắc đến Nam. Việc ông Nguyễn Văn Thể phải rời chiếc ghế thì ai cũng biết và Quốc hội cũng đã quyết. Nhưng những ủy viên trung ương đảng nào sẽ bị bắt, những ủy viên trung ương đảng nào bị kỷ luật thì Quốc hội làm gì có quyền biết điều đó. Hiện nay ông Trọng có hai lực lượng để xử lý về mặt đảng có một lực lượng để xử lý về mặt luật pháp, hai lực lượng xử lý về mặt đảng là Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính của Trung ương. Lực lượng xử lý về mặt luật pháp chính là Bộ Công an của Việt Nam. Thông thường khi Ban Nội chính kiểm tra phát hiện sai phạm thì Ủy ban kiểm tra sẽ ra tay tiếp và lập nên kết luận và đề nghị mức án kỷ luật về mặt đảng. Các quan chức sợ nhất là hai ban này chứ không phải là Bộ Công an bởi khi Ủy viên Trung ương Đảng chưa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm về mặt đảng thì Bộ Công an không thể vào cuộc. Bộ Công an vào cuộc là dành những trường hợp nào quá nặng mà thôi. Sắp tới vụ Việt Á sẽ lại tiếp tục bùng lên, vụ chuyến bay giải cứu cũng hứa hẹn nhiều vụ án khủng nữa. Vụ án Vạn Thịnh Phát đang là vụ án lớn và cam go. Càng ngày người ta càng thấy vụ án Vạn Thịnh Phát phức tạp một cách hết sức khó hiểu và dường như nó còn liên quan đến nước ở phương Bắc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cho đánh mạnh vào Vạn Thịnh Phát. Như vậy có rất nhiều kế hoạch mong Trọng đã quyết và ông hành động theo những gì ông quyết. Đôi khi thông tin mật vẫn được tuồn ra ngoài nhưng đa phần là những người dân không biết, thậm chí cả những người bị đưa lên thớt vẫn không hề hay biết. Vậy nên chuyện ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chưa bị phế chuất cũng chưa chắc gì ông giá vững. Có những nước cờ ông Trọng đi mà không ai biết. Nếu ông để cho mọi người biết thì e là sức mạnh của ông cũng không được duy trì